đến với kênh Mầm Xanh Vita. Này các bạn Vita, các thành viên Vita. Mình biết có rất nhiều bạn tin tưởng và có không ít bạn hoang mang nghi ngờ về thành công của Vita. Các bạn có biết không? Các thành viên Vita có biết không? Năm 2022 sẽ là năm thành công của Vita. Dự án từ khi manh nha đến khi có được như bây giờ đã là 9 năm. Tên miền vita.co cũng tồn tại 9 năm cùng dự án Visa Và trong 9 năm đó, chúng ta đã mất gần một năm cùng tất cả đại sứ Visa toàn cầu, cùng tất cả các lãnh đạo Visa các luật sư đại diện cho Visa đòi lại công lý và công bằng cho Visa 9 năm nhân 365 ngày, dự án đã trải qua những chuỗi ngày dài, có những ngày tháng vô cùng khó khăn, nhưng tất cả đều vượt qua được, vẫn tự tin đồng hành cùng Visa Vai cha luôn đem tới nhiều bất ngờ thú vị và sự kỳ lạ, độc đáo nhân văn, thâm thúy. Là dự án duy nhất và duy nhất vượt ra khỏi suy nghĩ thông thường như phân quyền. Là dự án duy nhất đến thời điểm này vượt qua được sóng gió của truyền thông. Là dự án duy nhất đến thời điểm này là tiên phong trong vấn đề xác minh danh tính KIC, đóng thuế, và bảo vệ dữ liệu người dùng thông qua GBDR và FADB là dự án duy nhất không phải là đa cấp mà đơn thuần chỉ là thấy hay, nhân văn, thâm thúy mà chia sẻ. Là dự án duy nhất chỉ một và mỗi cá nhân chỉ tạo được một tài khoản, không có tài khoản ảo, tài khoản giả mạo. Là dự án duy nhất áp dụng thành công công nghệ blockchain vào mạng xã hội Visa để phân quyền và chia tiền đến từng thành viên Visa. Là dự án duy nhất có đồng tiền riêng Vita Coin Mọi thành viên vai đều có quyền mua bán và sở hữu đồng vai xa giá rẻ. Là dự án duy nhất cho tất cả thành viên kiếm thu nhập miễn phí từ các dự án mạng xã hội vai như like, chia sẻ, đăng bài. Và hơn thế nữa, là dự án duy nhất cho các thành viên kiếm thu nhập từ sử dụng sản phẩm dịch vụ. Là dự án duy nhất đem lại công bằng, văn minh tức mọi thành viên vai cha từ già trẻ lớn bé đủ 18 tuổi đều có cơ hội như nhau. Thậm chí, thu nhập người vào sau có nhiều người còn cao hơn người vào trước. Một nền tảng tập trung chia quyền lợi cho người dùng, bảo vệ người dùng đã xác minh, tuân theo luật GBDR và FADB, bảo vệ thông tin cá nhân, thì chắc chắn sẽ thành công. Dự án này không phải là dự án buôn bán sản phẩm hay cung cấp thiết bị. Lại là dự án lớn, các thành viên Vita cần hiểu rõ Vita không phải là công cụ kiếm tiền, mà Vita là môi trường sạch để giao lưu và kiếm tiền. Nơi đây là nơi tập trung cộng đồng lại với nhau, cùng nhau hưởng quyền lợi tài chính theo năng lực dựa trên việc sử dụng những công nghệ và nền tảng của Vita. Và còn nhiều dự án mới khác mà tôi không đủ tầm nhìn để nhận ra. Vita luôn tiên phong đi trước thời đại, khắc phục những điểm còn tồn tại, những điểm không mong muốn để đem lại thịnh vượng, đem lại công bằng, đem lại cuộc sống ấm no cho cộng đồng toàn cầu. Vì một xã hội công bằng văn minh và thịnh vượng. Dự án Vita không còn là dự án cơ hội, là dự án hiện thực. Thực sự chắc chắn, khẳng định đây đã là dự án chắc chắn thành công. Hãy tin tưởng và tự tin thể hiện giá trị Vita tới nhiều người.